Trang web của VOV bị tấn công sau khi đăng hai bài viết chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng. Tổng biên tập báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 14 tháng 6 cho báo chí trong nước biết trang web của báo này đã bị liên tục tấn công từ ngày 13 tháng 6 sau khi báo này đăng tải hai bài viết chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng vì những nội dung được bà này đưa lên mạng xã hội qua các livestream truyền thông nhà nước trích nguồn tin từ lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, xác định thông tin VOV đã gửi công văn đề nghị công an vào cuộc điều tra và hiện Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có liên quan. Theo ông Ngô Triệu Phong, tổng biên tập VOV, vào ngày 12 tháng 6, VOV đã đăng tải hai bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam gồm Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm và không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Theo ông Ngô Triệu Phong, các bài viết ghi chép khách quan ý kiến các chuyên gia, không chụp mũ, không thể hiện quan điểm chủ quan của tác giả, tòa soạn. Nội dung chung của hai bài báo này là không thể lợi dụng mạng xã hội, livestream để xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác, theo truyền thông nhà nước, trang web của VOV đã bị một số người sử dụng tài khoản ảo để tấn công, trong đó đỉnh điểm là tấn công DDoS, từ chối dịch vụ tấn công fanpage của báo, gửi mail xúc phạm các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết bài bằng những tin nhắn đe dọa thóa mạ. Bà Nguyễn Phương Hằng thời gian qua đã có nhiều lần thực hiện các livestream trên Facebook và YouTube các livestream của bà đã thu hút cả triệu lượt người theo dõi và được coi là mức kỷ lục ở Việt Nam. Trong một số những livestream của mình, bà Hằng đã nói về các diễn viên và người nổi tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là vụ danh hài Hoài Linh trầm trễ trong việc giải ngân khoảng 14 tỷ đồng cứu trợ cho người dân bị lũ lụt ở miền Trung hồi năm ngoái. Sau một loạt những livestream này của bà Hằng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xử lý những người mà Bộ xác định là vi phạm trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng hôm 14 tháng 6 cũng có bài phát biểu kêu gọi làm sạch không gian mạng. Ông Hùng nói, nhiều khoảng trống đang tồn tại trên không gian mạng và đang bị lợi dụng. Rất nhiều cá nhân và tổ chức đang bị tổn thương trên không gian mạng và nỗi đau này là trách nhiệm đầu tiên trước hết thuộc về Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Nguyễn Phương Hằng dừng livestream sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Nguyễn Phương Hằng tối ngày 29 tháng 5 trừng phát buổi livestream như dự định sau khi có công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị giả quét nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Bà Hằng, chủ khu du lịch Đại Nam, Gần đây gây dậy sóng dư luận khi buổi nói chuyện của bà về giới nghệ sĩ được phát trực tiếp có gần nửa triệu người xem cùng lúc trên các nền tảng Facebook và YouTube. Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại vì tôi bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo trực tuyến cùng quý vị. Dòng thông báo ngắn của bà Hằng trên fanpage trường đua Đại Nam Fisher sáng nay cho biết đồng thời hẹn lại vào tuần sau. Công văn số 1800 về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh bảo ký ngày 28 tháng 5 năm 2021 ghi. Bộ Thông tin Truyền thông nhận thấy thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như phát sóng trực tuyến livestream chia sẻ hình ảnh, video clip, trao đổi theo nhóm group chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Trong đó chủ yếu là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật. Quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bộ 4 thi đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao, tăng cường giả quét, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên địa bàn. Trong khi đó, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử xác nhận với mạng báo Tuổi Trẻ Online là ông đã trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vụ việc bà Phương Hằng gần đây livestream. Ông Phúc cho biết sở đã làm việc sơ bộ với phía bà Phương Hằng và họ cam kết thôi không livestream. Ông này cho biết thêm là sẽ nhận được văn bản từ Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc bà Phương Hằng gần đây liên tục livestream xúc phạm, thóa mã nhiều nghệ sĩ thuộc hội. Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ livestream trở lại tuyên bố cuộc chiến nên dừng lại. Bà Nguyễn Phương Hằng vào chiều 30 tháng 5 năm 2021 bất ngờ xuất hiện trong những phút cuối của buổi nói chuyện của chồng bà là cựu đại biểu Quốc hội khóa 10 Huỳnh Uy Dũng tức Dũng Lò Vôi, đồng thời tuyên bố cuộc chiến đến đây nên dừng lại. Hôm 29 tháng 5, bà Hằng Gia thông báo hoãn buổi phát trực tiếp buổi nói chuyện như dự định vì có công văn từ Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giải quyết nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng cuộc chiến chúng ta đến đây nên dừng lại. Mọi thứ hãy để pháp luật giải quyết và tôi tin pháp luật là một trong những cái chúng ta cần thượng tôn và tuân thủ. Bà Hằng cho hay và bày tỏ cảm ơn tới công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Hằng cho rằng văn bản của Bộ 4 Ti ra ngày 28 tháng 5 rất có lợi cho bản thân vì không còn ai chỉ mũi dùi vào bà và gia đình nữa. Tôi sẽ trở lại vì không ai cấm tôi lên công chúng tôi sẽ trở lại để chia sẻ với quý vị về cuộc sống và hạnh phúc gia đình và các talk sau tôi làm từ trước bà Hằng nói. Trong bài phát biểu gần một tiếng đồng hồ, ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định bà Hằng đầu tiên là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên sau đó lại trở thành nạn nhân của truyền thông mạng xã hội khi đứng ra vạch mặt thần y chữa bệnh giảm. Bà Hằng gây xôn xao dư luận gần đây khi buổi nói chuyện trực tiếp trên Facebook và YouTube Home